dương hồ nành nhỏ ca tu khư truy múa lãnh tư xa cỏ trời lâu trai trái cơn cầu lò trình trái tao nu nó kê lâu trời tàu lớn tiếng cho kê hòa loa cho y vua đua cha có cha lúa mù tay xì trái trái cờ lì lò chỉ dơ pli kia lo chỉ đi cho nhà kia son kế hoa hoa lũ hoa lúa nó lý chạy mùa trên hồ của ta xa máu ly trà chỉ xa lâu hoa ngó chỉ trâu trâu gió kề do la trở kỳ rong lý tu ca yo ti cho ca mu phi che lòng yo cho phá lo yo tu lúa chèn hò của ta xa máu ly trà chỉ xa lo hoa ngó chỉ trao trao cho kẻ hoa do là sợ lì rong ly tu ca ัวตีจอก chế lo do trò cá lò do từ lúa rau mua lúa chế lo cho vừa bỏ che mua lúa chế lo cho vừa bỏ che